Hello, xin chào mọi người Hôm nay gia đình mình sẽ đi uh, chợ Ansa đúng không? Ansa Market Ansa Market Cái chợ dẫn kiểu là cái khu đa văn hóa mọi người thì ở đó là có um, rất là nhiều tiệm Việt Nam Ở đó thì uh, ví dụ mọi người muốn tìm đồ Thái, đồ Việt Nam, đồ gì cũng có luôn Mình đã sang đây được 2 tuần rồi và thực sự rất là nhớ đồ ăn Việt Nam luôn Cho nên hôm nay uh, mình sẽ đi uh, An Sang, uh, đi chợ An Sang để mua ít đồ mình sẽ mua mắm cái <laughs> về chấm với thịt luộc ăn xíu lại không con ôi trời giường gấu ôm mà ôm mà ờ. <laughs> ôm mà mà mà ôm mà ờ. <laughs> dễ thương kìa 야 오빠 파킹 잘했어 이번에 음 잘했어 야, 점점 잘하는데? 음, 잘하시네 아. 랄랄랄랄라 우리 우리 똥꼬 우리 똥꼬 우리 똥꼬 음. 야 여기 위치 잘 봐도 네. 여기 힘이 엄청 많이 나는데 그래? 음 우리 일단 여기 먹어볼래? 그냥 가보자 가자 Gracias. <laughs> 소이 소스랑 같이 먹으면 돼. <laughs> 야 잠깐만. 됐어 나 지금 며칠 안 지났거든? 야 이쪽 했거든. 그러네 Chai nước mắm cái mọi người ơi Bạn nào có biết ờ, ở Hàn Quốc bạn nào có biết chỗ nào bán không? <laughs> 때도 있다 야 알았어 오빠 뭐 먹고 싶어? 나 그냥 그냥 리 호보 hả? 호보 호 아 써봐 응 아 그래 아빠 앉아 내가 씻을게 알았어 cho loại máu ạ ăn gì em cho một ờ, phở bò cơm rang đi cơm rang dưa bò bún chả ở đây là bún chả kiểu ờ, muốn thịt nướng á à bún thịt nướng á hả à, chứ không phải là bún chả chấm ờ, mắm 아 밑동도 있네 không 비싸 không có chả chỉ có thịt thôi à dạ dạ dạ em ở Quảng Nam à hay là Đà Nẵng Dạ, đà nẵng Đà Nẵng 말만 들어도 알아 아 알지 오빠 느낌가 나 어떻게 살아가 알았어 đây được tầm khoảng 10 ngày rồi thì mình cách ly ở nhà của ba mẹ chồng luôn đó cho nên là <laughs> sau khi mà hết một tuần cách ly thì tụi mình đi tìm nhà đó thì hôm qua thì tụi mình đã tìm được một căn chung cư chung cư ở Ansan nha mọi người thì tụi mình sống ở Ansan nó cũng cách Seoul tầm khoảng là một ờ, tiếng đồng hồ thì um, tụi mình tìm được một căn nhà thì mình thấy cũng ấn ý nhưng mà mình kiểu bị sốc với mọi người bởi vì giá nhà ở bên này kiểu uh, nó nó nó rất là khác biệt so với Việt Nam kiểu ở Việt Nam mình đúng không ví dụ như là uh, ờ, tôi muốn thuê nhà chẳng hạn là đi tới chỗ văn phòng bất động sản hoặc là lên mạng coi á thì kiểu là người ta dẫn đi rất là nhiều chỗ nhà cũng có rồi à, căn hộ cũng có và đặc biệt là như mình ở Đà Nẵng á, thì căn hộ rất rất là nhiều luôn nhất là cái thời corona nữa rất là nhiều và rất là rẻ một tháng thì tầm khoảng là uh, một căn hộ hai phòng ngủ thì chắc tầm khoảng 10 tới 15 triệu thôi đó nhưng mà ở đây thì nó khác hoàn toàn mọi người nó rất là ít uh, chung cư cho thuê luôn mình cũng không hiểu lý do tại sao nữa uh, rất là ít uh, chung cư cho thuê và cái tiền đặt cọc nó rất là cao luôn ở Việt Nam mình ví dụ đặt cọc là một tháng hai tháng tiền nhà đúng không nhưng mà bên này á, là tùy cho căn hộ mà người ta đặt cọc nha ví dụ như căn hộ mình chuẩn bị uh, dọn vào ở đây á, thì đã đặt cọc là uh, ờ, 1 tỷ ba một tỷ ba đó mọi người dã dạ, man <gasps> đó còn tiền nhà mỗi tháng uh, sẽ là tầm khoảng là một triệu won đó, ờ, thêm phí quản lý này kia nữa là một triệu à, hai trăm ba trăm won gì đó đó, thì một tháng tiền nhà sẽ rơi vào tầm khoảng là 25 26 triệu tiền nhà thôi đó mọi người và số tiền đặt cọc thực sự rất là lớn luôn đó, cho nên là <laughs> mình cứ bị sốc luôn dù đã chuẩn bị tâm lý uh, hết rồi nhưng mà mình vẫn cảm thấy là hơi sốc <laughs> và ờ, mình sẽ quay cái, cái căn nhà đó cho mọi người coi sau nha thì hôm nay thì mình với Jun sẽ đi à, coi qua một cái số đồ nội thất bởi vì khi mà mình dọn vào nhà ở thuê nhà thì cái căn đó, nhà đó kiểu là nó không có một cái gì luôn nha mọi người có không phải là mình dọn mình ở liền đâu không không ở bên này là khi mà nhà cho thuê là nó trống trơn luôn không có gì trơn á chỉ có những cái thứ cơ bản ví dụ như là bếp nút đó nhà vệ sinh đồ này kia nó cũng không có giường không có tivi không có gì trơn á nói chung là mình phải tự mua từ đầu từ a tới z <laughs> à, sẽ phải là tốn một số tiền khá là lớn nhưng ừ, mà biết sao giờ ừ. kiểu là ở việt nam á mua hết trơn rồi nhà cái gì cũng có chơi trơn mọi sang đây kiểu làm lại từ đầu con số không cái gì cũng phải mua lại từ đầu mọi người cảm thấy là cũng cũng khá là là um, sao ta biết nói sao nữa <laughs> gặp mọi người thì mọi người sao <laughs> hy vọng là sau này mình sẽ đủ tiền mua nhà ở Hàn Quốc nhà ở Hàn Quốc nó nó nó, nó giá nó cao lắm mọi người ơi giả ma mà nó tăng kiểu nó tăng chóng mặt luôn á năm vừa rồi á uh, ờ, 2 năm vừa rồi nó đã tăng giá nhà ở, ở khu vực uh, Seoul cũng như là gần Seoul nó tăng gấp đôi luôn mọi ừ, người ví dụ như căn nhà 6 tỷ bây giờ là thành 12 tỷ <laughs> chả mà <laughs> cho nên là không biết bao giờ mới đủ tiền mua nhà ở Hàn Quốc cho nên là mình à, cứ tạm là thuê ở cái đã mọi người ông đang ngủ rồi bây giờ thì mình sẽ thay đồ xong mình sẽ ra ngoài nha mọi người Thank <laughs> you. 에 있는 사람과 진짜 답답하네. ở bên ngoài là kiểu là cây nó trơ trụi hết trơn mọi người vì mùa đông á kìa nhưng mà tầm khoảng một tháng nữa thôi là cái cối lại xum xê và sẽ tới mùa hoa anh đào nữa 약 8.5km 전방 고속철도 광명 아 몰라. 내 차가 항상 반짝반짝 거려 <laughs> 왜 웃어? 어쩐지 좀 이상하더라 <laughs> 다시 또. 알았어 가자 뭔가 귀엽다 <laughs> 음. Chào mừng các bạn đến với trung tâm mua sắm nội thất IKEA. Đây là một nhãn hàng nội thất của Thụy Điển nha. Và khi mà mình vào đây á, thì các bạn có thể tìm mua đủ mọi thứ trên đời mà ngôi nhà của mình cần. Mình nói theo nghĩa đen nha mọi người, nghĩa là tất cả mọi thứ trên đời liên quan đến trang trí nhà cửa thì mình đều mua được ở đây ngoài ra cái điểm mình thích nhất ở đây á, là họ có những cái khu trưng bày đó là những cái sản phẩm đã được mix and match sẵn như một căn phòng hoàn chỉnh kiểu là gợi ý cách decor phòng á đó có rất là nhiều kiểu kiểu phòng như là kiểu cá tính nè kiểu dễ thương nè cute nè phòng có gia đình có em bé nè rồi hay là phòng cho người độc thân hay là thậm chí biết là có phòng cho các thanh niên nghiện game luôn nha mọi người nói chung là muốn cái kiểu gì á, thì ở đây cũng có luôn vô đây kiểu cái gì cũng muốn bợ về hết đó mọi người và đặc biệt là nếu mình muốn mua cái gì thì mình chỉ cần chụp hình cái tác của sản phẩm rồi khi nào xong á, thì mình đưa cho nhân viên người ta sẽ dựa vào hình ảnh chụp tác rồi người ta lấy đồ cho mình chuyển về tận nhà nếu mình muốn rồi ở đây có rất rất là nhiều đồ luôn mọi người mình đi mà nó thiệt là đi 2 tiếng vẫn chưa thể hết được cái cái cái khu này luôn á nói chung là ai mà thích để coi nhà cửa thì đây thực sự đúng là thiên đường luôn đi cả ngày cũng được 더 가도 저기. 참고 있어서 좀 어렵다. 누가 좀 해라. 오빠 뭐 먹고 싶어? 어. 많이 먹어도 되지. 하지만 맛있겠다. 그치? 나다 먹어. 저 등반을 거기다 놔야 돼. 드릴까요? 자기 뭐 먹고 싶은 거 있으면 여기서 또 주문해야 할 수 있어. 그냥 아, 음. 뭐 그냥 라이스 我来。